Chào tất cả anh em à, Hôm nay tôi làm cái video này Muốn giới thiệu cho anh em Về cái một về một bộ đồ chơi Bầu cua bịp Để anh em đi đánh bầu cua bịp Chơi bầu cua bịp Anh em có tỷ lệ thắng 6 đến 7 80% anh em nhé Thì cái bộ uh, Bầu cua bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Đó là cái uh, Miếng dán bao dung đó thì cái miếng dán bao dung này tôi làm nhiều thì anh em cũng đã biết rồi thì uh, tôi cũng chỉ nói sơ qua về cái bộ uh, đồ chơi uh, bầu cua bịp này thôi thì uh, cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này tôi đã đưa vào trong cái ba uh, con mặt tôm này à mặt cua này Đó, đưa mặt cua thì tôi đã đưa sẵn vào rồi thì cũng uh, một vài lý do mà tôi làm clip mà tôi không ờ, tôi không đưa cái miếng dán vào trong cái mặt này để cho anh em nhìn thấy thì anh em cũng thông cảm tại vì là cái đấy là cái muốn ờ, giữ ờ, muốn giữ cái bí mật để cho anh em khi anh em đi chơi thôi đấy thì còn anh em nào muốn biết thêm chi tiết hay là muốn biết thêm về cái bộ đồ chơi bộ cua việt này thì anh em à, cứ alo cho tôi số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình hoặc là anh em đến cơ sở tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ test cái bộ ờ, bầu cua bào dung không tang này để cho anh em Đó. thì à, bây giờ và tôi sẽ nói qua về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này để anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua ở các sòng sới bầu cua ấy, anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng Đó thì đấy cũng là cái mẹo mà giúp anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua chơi ờ, cờ bạc biệp luôn luôn anh em giành chiến thắng với cái bộ ờ, bộ hột bầu cua báo dung không tang này đó thì ờ, cái bộ bầu cua bịp này tôi đã đưa vào mặt cua và mặt cua thì khi anh em đi chơi bầu cua bịp đi lắc bầu cua thì anh em là khi mặt à, cua nó lên nó sẽ báo dung cho anh em biết và đối diện với mặt cua là mặt bầu nó cũng đối nó cũng à, nó cũng báo cho anh em biết thì khi anh em mua cái bộ đồ chơi à, bầu cua bịp này thì nó được ba miếng dán khi anh em đến sòng sới anh em dán vào một đi sòng sới bầu cua anh em dán vào một một một hột cũng được một hột thì anh em đánh được hai mặt anh em nhé anh em dán mặt nào thì cái mặt đối diện nó cũng sẽ báo cho anh em đó thì tôi đảm bảo với anh em cái bộ ờ, đồ chơi bầu cua bịp này nó báo cho anh em hoàn toàn chính xác đến 80 90 phần trăm thì uh, sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em để cho anh em ờ, biết được cái sự hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này miếng dán bao dung đó thì uh, đây là cái cục dung anh em nhé cái cục dung thì uh, tôi sẽ cầm và tôi cảm nhận cảm nhận cái độ dung của nó Đấy, thì anh em là muốn biết thêm chi tiết hay là muốn biết thêm về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này thì anh em cứ alo cho tôi hoặc là đi cơ sở tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ test cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó thì uh, sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em 5-7 tiếng để cho anh em uh, thấy được cái sự ờ, hiệu quả của nó và sự chính xác của nó lên tới bao nhiêu phần trăm khi anh em đi chơi bầu cua bịp đánh bầu cua bịp đó. thì cái bộ bộ sản phẩm uh, đồ chơi bầu cua bịp này đó. đồ chơi bầu cua bịp này nó đang hiện giờ đang mới nhất 2019 này anh em nhé thì chưa có cái loại nào mới hơn cái loại này cả Đấy, thì anh em nào muốn biết thêm thì cứ alo rồi bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này rồi máy không dung không dung là không có cua và cũng không có bầu 100% luôn này khi anh em đi đánh bầu cua ấy thì uh, anh em có quyền tải thì những uh, anh em biết là không có bầu không có cua rồi thì những nhà nào mà đánh mặt bầu mặt cua anh em tới tất cho tôi nhá đánh anh em đánh mặt khác một là huề hai là ăn gấp đôi nhá ok mở cho anh em này 100% không có bầu không có cua này đó không có bầu không có cua anh em nhé tiếp tục cho anh em này ok có bầu này 100% có bầu anh em nhé tôi đảm bảo 100% có bầu luôn này bầu này đó 100% có bầu luôn đó máy báo rung cực là chuẩn luôn đó. khi nó lên nó sẽ báo cho anh em tiếp tục cho anh em một vài tiếng nữa này đó máy vẫn rung anh em nhé vẫn có bầu 100% vẫn có bầu này đảm bảo với anh em 100% có bầu đó máy báo cực kỳ chuẩn luôn cực kỳ chính xác đấy thì anh em nào muốn sở hữu thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình hoặc là anh em đến cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em nhiều những cái đồ chơi cờ bạc khác ví dụ như là tài xỉu bịp hay là bài bịp ờ, game trên điện thoại game sóc đĩa trên điện thoại game ờ, bầu cua trên điện thoại tài xỉu trên điện thoại đó hoặc là sóc đĩa bịp nói chung là rất là nhiều anh em đến cơ sở thì tôi sẽ tư vấn cho anh em để cho anh em được để cho anh em có những cái bộ đồ chơi cờ bạc để anh em về anh em chơi hiệu quả nhất tục cho anh em một tiếng cuối cùng này có cua anh em nhé 100% có cua luôn này cua này đó chuẩn xác đến 100% luôn thì cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó giúp anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 này anh em nhé đó thì ờ, anh em nào muốn ờ, sở hữu hay là muốn ờ, tư vấn thêm thì anh em cứ đến cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em đó. thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em à, tôi cũng xin bóc luôn cái bộ hột này vào để để để xem cái độ chính xác của nó đó. Tôi đảm bảo với anh em luôn Bóc ra không có gì luôn Đó. Cái bộ bầu cua bịp không tang này Nó đang mới nhất 2019 này Anh em ờ, sở hữu cái bộ này về anh em đi chơi cờ bạc Khi đánh đi cờ bạc bịp Thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng Với tỷ lệ 8-90% Ok chào tạm biệt tất cả anh em